hôm nay nhà mình ăn gì có định đi chợ không à đi chợ phải không dạ, đây cho tiền đi hôm nay là ngày cuối tuần đúng không cuối tuần à thôi được rồi tôi quyết định cho cả nhà ăn tươi một bữa ôi ăn tươi à mình ừ. đúng rồi lâu lắm rồi nhà mình có ăn tươi đâu từ quý trước đến quý này ừ. mình biết không thằng con nhà mình móc mép rồi đấy rồi rồi rồi rồi ăn tươi thì ăn tươi nhưng mà tươi nó cũng có trong khuôn khổ cô cầm lấy uh, à, 7 nghìn ra mua cho tôi uh, ờ, 7 nghìn tiền thịt nhá thịt mà các loại thịt ngon ấy là các loại uh, thịt dọi ấy nhá lấy cái loại ba chỉ ấy nhá còn hai nghìn này cô ra cái cửa hàng nhà cái phượng ớt ấy mà mua cho tôi uh, mấy bìa đậu cứ bảo là bán cho anh kiệm nhá bình thường ở các nhà khác thì nó bán cho được có bốn bìa thôi nhưng mà riêng nhà phượng ớt nó bán cho nhà anh kiệm thì phải bán cho năm bìa <laughs>